hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KSM660B đây là nội thất của bếp đây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó